dạ ok bữa nay mình ờ, có một cái bài giảng ờ, có cái nội dung nó hơi lạ lạ đó là hai chữ ss đấy là chữ so sánh ừ, so sánh tu hành mà ở cái mức độ cao nhất á, thì không có so sánh ừ. nhưng mà có vấn đề là hãy mình còn đi trên cái con đường mà dẫn đến giác ngộ dẫn đến cái, cái cứu cánh thì dứt khoát là chúng ta không có thể bắt chước ờ, thánh hiền mà, mà nói chuyện cao siêu à, cho nên ừ, trong cái bài giảng này tôi đặc biệt nói đến chữ so sánh mà các vị nghe xong các vị hiểu ừ, ừ, là, là, là vì sao nó quan trọng như vậy trước hết tôi gửi đến các vị hai câu nói của Âu Mỹ cái câu thứ nhất khi ta thấy mình quá đau khổ thì hãy nghĩ đến người khổ hơn đó là một cách câu thứ hai khi không có tiền mua giày mua đôi giày ấy, thì hãy nhớ những người không có chân để mang giày ừ. à, nghĩ vậy nó bớt bớt cổ ừ. à, nhưng mà ừ, ừ, nói cái này tôi mới nhớ được chuyện các bạn phải đi coi bói thì ông thầy hỏi bà gì chứ năm nay bao nhiêu mà nói bốn mươi tám ông thầy nói 48 bà mà ráng được hai năm nữa thì nó bớt khổ cái bà nói vậy là còn năm năm con năm mươi là con con giàu hả thầy nó không nó vẫn nghèo như bây giờ nhưng mà nó quen <laughs> nó quen <laughs> ok đấy là chuyện tào lao kể cho bà con đừng buồn ngủ thôi trưa nay tôi muốn nói đến chuyện so sánh à, và tôi bắt đầu bằng hai câu nói của ông Mỹ có lẽ quý vị trong rơm nhiều người cũng hiểu lầm nữa hiểu lầm chắc là ông kêu mình đó là à, khi không có tiền để mua giày thì hãy nghĩ đến những người không có chân để mua giày không phải phải mình tu mình không mình không có suy nghĩ mở kiểu mà tự an ủi một cách gượng gạo như vậy mà cái mà tôi muốn nói là cái này ở trong uh, tăng chi bộ tăng chi bộ phần năm pháp đức phật ngài dạy rằng đó là trên đời này nó có nhiều cái được và nhiều cái mất lắm ừ, nhiều cái được và nhiều cái mất à, cái ngày mới kể ra cái mắt về tình cảm gia đình cái mắt về sức khỏe à, cái mắt về tài sản những cái mất mát về tình cảm gia đình những mất mát về sức khỏe những mất mát về tài sản và sau cùng cái mất mát về đức hạnh và mất mát về trí tuệ thì ngài nói rằng trong năm cái mất mát đó đó đấy, trong năm mất mát đó đó thì cái mất mát về tình thân mất mát về um, sức khỏe mất mát về tài sản thì đối với đa phần chúng sinh đó, thì họ coi đó là mất sạch à, mất sạch nhưng mà trong cái tinh thần chánh pháp ừ, của chư Phật ấy thì cái sự mất mát về tình thân mất mát về tài sản mất mát về sức khỏe mà không có đáng ngại bằng cái mất mát về giới hạnh và mất mát về về trí tuệ uhm và bên cạnh đó nhà nó cũng có trên đời cũng có năm cái được năm cái được cái được về tài sản cái được về tình cảm cái được về sức khỏe cái được về giới hạnh và cái được về trí tuệ thì ngài nói đa phần chúng sanh trong đời này họ coi ba cái là sức khỏe tình cảm và tài sản là tất cả nhưng mà đối với cái tinh thần chánh pháp của chư Phật ấy thì cái được về giới hạn và cái được về trí tuệ đó mới sẽ là cái được lớn nhất là vì sao là bởi vì khi mà có giới hạn và có trí tuệ đó thì sẽ có được ba cái được trước ừ. có thể ngay trong kiếp này mình không được nhưng trong vô lượng kiếp sau mình sẽ được à, có nghĩa là kiếp tới này mình sẽ được mà được trong nhiều kiếp ừ. nếu mà kiếp này mình có giới hạn và trí tuệ và cái mắt cũng vậy cái mất về tài sản cái mất về ờ, tình cảm cái mất về sức khỏe tuy nó dễ sợ thì đó nhưng mà nó chỉ là cái khổ có một kiếp thôi nhưng nếu mà cái mất về giới hạnh và trí tuệ đó thì đó là một cái mất mát mà cái di họa của nó kéo dài không biết là bao nhiêu kiếp Đấy, cho nên sáng nay à, cái nội dung của bài giảng là như vậy đó Ừ, nhưng mà không có tôi không có mổ xẻ cái chuyện đó bởi vì nó trong đơn ăn dưỡng hết rồi cái này tôi muốn nói qua chuyện khác là bởi vì chúng ta đang có cùng một lúc ừ, cái lớp học Atidam intensive ừ, tại Âu Châu cho nên trong bài giảng này tôi đặc biệt tôi muốn nói rộng nói sâu cái đề tài vừa rồi thông qua cái tị đạo tại sao tôi làm cái chuyện đó là bởi vì tôi thiết tha hy vọng là khi có các vị có dịp ừ, lắng nghe tất cả vấn đề giáo lý và thông qua cái góc độ A Di các vị mới thấy rằng thì ra học A Di nó lợi như vậy à, nó giúp cho mình có một cái nhìn khác đi ừ, về nhiều vấn đề giáo lý so với trường hợp mà mình cũng nghe những vấn đề giáo lý đó mà mình không biết tí gì về A Di uhm. bây giờ ờ, A Di nói cái gì ông giáo sư Ray Davis của Anh Anh đó, của Anh Lê ông có nói thế này nội dung của thì đàm là nói đến những gì trong ta ngoài ta và chung quanh ta à, trong ngoài và chung quanh và như một bà thương gia người Mỹ ông cũng có nói câu gần giống như vậy không đá động gì với đàm hết ông nói thế này tất cả những vấn đề trước mặt ta sau lưng ta chung quanh ta trên đầu ta phía dưới ta mọi phía chung quanh và trên giữa ta đều không bằng cái vấn đề bên trong của chúng ta mà tăng á thì đàm thì à, giúp ta soi rọi tất cả vấn đề trong và ngoài ta ừ, nhớ cái đó cha thì đàm có phải học mà để mà nói chuyện trên trời đó là không phải à, thì tôi quay lại cái đề tài chủ yếu của bài giảng à, trưa nay đó là tôi trích dẫn một cái đoạn kinh trong tăng chi bộ là Đức Phật ngày dạy rằng có những cái mất mà nó không có đáng sợ ừ, nếu mà nó chỉ đơn giản về tình cảm sức khỏe và tài sản à, tình cảm sức khỏe và tài sản những cái những cái mất mát đó không có đáng sợ bằng cái mất mát về đời sống tâm linh Đấy. và trong những cái được thì không có cái được nào đáng để mình quan tâm cho bằng cái được của đời sống tâm linh và như rất là nhiều lần tôi nói nếu tôi có hai người thân đó là mẹ tôi chị tôi con tôi ờ, anh em của tôi ví dụ tôi có hai người một người phải nói là họ có một cái đời sống vật chất phải nói là mỹ mãn như ý hơn ừ, nhưng mà đời sống tinh thần thì cực kỳ nghèo nàn khốn khó hạn chế eo hẹp trong khi một người thứ hai đó thì đời sống vật chất thì rất là eo hẹp ừ, ừ, nhưng mà nó đời sống tâm linh tinh thần họ rất là phong phú sung mãn không thì tôi nghĩ rằng trong hai người đó cái người mà tôi lo ngại chính là cái người ừ, sung mãn về đời sống vật chất mà nghèo nàn về đời sống tinh thần là vì sao là khi mà người ta nghèo về tinh thần ấy, mà giàu vật chất tôi nói thiệt tôi không có đường đỡ tôi giúp không nổi giúp không nổi bởi vì các vị đừng có tưởng là người ta nghèo về tinh thần rồi mình đem Phật pháp cái mình giảng là được không phải đơn giản vậy đâu về vật chất các vị thiếu tôi đem tới các vị luôn luôn là nhăn răng cười và xòe tay đón nhận ngay nhưng mà tinh thần thì không các vị có nghèo bằng trời đi nữa nhưng mà khi mà chư Phật chứ đừng có nói tôi chư Phật mà đứng trước mặt các vị nếu mà các vị không có duyên lành rồi đó thì cũng chịu thua nè nhớ cái đó cho nên các vị nghèo về vật chất tôi không có ngại về mà ờ, ờ, cái mà tôi ngại là ngại cái đời sống tinh thần các vị mà nói nghèo là vô phương à, vô cực như hồi nãy tôi nói tôi có hai người thân tôi giả định nha một người nghèo vật chất mà giàu tinh thần thì ừ, nghèo vật chất mà giàu tinh thần thì mình dễ lắm ừ, mình có thể mình nhín một chút mình chu cấp cho họ mỗi tháng tiếp ti cái họ sống được sống thoải mái nhưng mà cái người mà nghèo tinh thần mà giàu vật chất đó, thì vô phương bởi vì cái cái cái những cái giá trị tinh thần mình đem đến cho họ chuyện đầu tiên họ có sẵn sàng đón nhận nó hay không thứ hai đón nhận kiểu nào khi mà họ chưa có một nền tảng thích hợp nha nhớ các vị muốn chập trái banh các vị phải có đôi tay còn không có tay lấy gì chập không kêu chạy mà không có chân lấy gì chạy kêu nhìn mà không có mắt lấy gì nhìn này cho nên trong cái bài giảng trưa nay tôi đặc biệt nhấn mạnh đến một vấn đề đó là được và mất hay là đã tôi có nói được địa đại so sánh ừ thì uh, nãy tôi có trích dẫn bài kinh Đức Phật dạy là có những cái được mà nó là tất cả cuộc đời của mình và có những cái mất là nó làm cho tan nát cuộc đời của mình nhưng mà bên cạnh đó đương nhiên nó cũng có những cái được cái mặt thì nó xảy ra cũng sao bởi vì nó chỉ là cái, cái là vỏ ngoài của đời sống thôi ừ. thì như tôi nãy tôi nói tôi muốn triển khai cái đề tài này qua Atidam này thì Atidam nó nội dung Atidam là cái gì tôi muốn nhân cái bài giảng này tôi điểm sơ cái nội dung của thì Tỳ cho những người mù tịch về A Tỳ để xem A Tỳ Đàm nói cái gì thì trước hết A Tỳ Đàm phân tích cho mình thấy toàn bộ vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh thì chỉ nằm gọn ở trong danh và sắc là trong tinh thần và vật chất đúng không? gồm cả cây cỏ đất đá mặt trăng mặt trời cho đến ờ, núi non đại dương sông hồ con người chim muôn súc vật à, lớn bé tất thảy đều là nằm gọn ở trong cái gọi là danh và sắc đó là một cách phân tích cách phân tích thứ hai đó là tất cả vũ trụ và vô lượng chúng sinh chỉ nằm gọn ở trong năm uẩn thì năm uẩn cũng chỉ là danh sách mà, mà chia rộng ra một cách nói nữa thì tất cả chúng sinh à, và vô lượng vũ trụ chỉ nằm gọn trong sáu căn và sáu trần thôi có nghĩa là ờ, sáu căn tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý và sáu trần tức là sắc thân khí vị xúc tôi đã nói rất là nhiều lần không có một cái gì trên đời này từ mặt trời cho đến một cọng cỏ bên đường mà nó nằm ngoài sáu trần chỉ không có tức là trần là gì trần nghĩa là đối tượng của cạnh không trên đời này cái có cái mình phải nhìn mình phải nhận biết bằng mắt có cái mình nhận biết nó bằng lỗ tai có cái mình nhận biết nó bằng mũi bằng lưỡi bằng xúc giác có cái mình nhận biết nó bằng ý thức đúng không thì tôi đoan chắc một nghìn phần trăm rằng thì là trên đời này không có một thứ gì mà nó là không là đối tượng của sao sao căn sao chuyện đó không còn mặt trời xa như vậy cái hạt cát để làm với đại dương nó nó nó nó, nó ngút ngàn như vậy mà mình còn có thể nghĩ về nó à, nói gì ừ, nói gì yeah, là những cái mà gần hơn một tí rõ ràng hơn một tí nha yeah. thì cái nội dung của cái đề tài này là so sánh là sao tùy thuộc vào đấy, tùy thuộc vào cái vốn liếng ừ, thiện ác và cái trình độ tâm linh trình độ tâm linh là sao có nghĩa là cái mức độ thiện ác mình nhiều ít thiện gì mà ác gì chứ không phải thiện ác mình có thể nói chung là thiện là giống nhau ác nhau không phải mà ở mỗi người cái thiện nó khác nhau cái ác là giống nhau ở cái nó ác nó khác nhau à, ngay cả cái tham của người này không giống cái tham người kia cái sân của người này không giống cái sân người kia cái si cái ngã mạn cái tài kiến của người này cũng không giống người kia là vì sao là vì trong vô lượng kiếp luân hồi chính cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống nó đã đẩy chúng ta về những bến bờ sai biệt chúng ta không giống nhau cho nên khi mà sanh ra trong cái dòng sinh tử luân hồi ấy, chuyện đầu tiên à, là do cái tiền nghiệp thiện ác quá khứ chúng ta sanh vào cảnh giới nào có đủ sáu um, căn hay không wow toàn bộ vũ trụ và tất cả chúng sanh gom gọn sáu căn nhưng đừng có tưởng là chúng ta luôn luôn có đủ sáu căn có trường hợp vì tu tập à, mà chúng ta sanh về các cõi phạm thiên chúng ta không đủ sáu căn trong trường hợp đó chúng ta không đủ là bởi vì chúng ta không cần phải nhưng có trường hợp chúng ta không đủ số căn là vì chúng ta bị cái ác nghiệp mà phải bị khuyết tật nhớ nha cái này rất là quan trọng nha rồi cho nên có những chúng sanh sinh ra trên đời này có đủ sáu căn và có những chúng sanh sinh ra trên đời này không có đủ sáu căn không đủ sáu căn rồi cũng giống như hả nếu mà không đủ sáu căn có nghĩa là năm quẩn của họ nó có chỗ khiếm khuyết có nghĩa là sắc quẩn của họ nó có khiếm khuyết Đấy. và cái năm quẩn á, trong đó cái quẩn đầu tiên là sắc quẩn tức là cái vật chất của mình cái đời cái thế giới sinh học mình mình còn bốn cái quẩn sau đó thọ tưởng hành thức nó thuộc về tâm linh hay là tinh thần ý thức ừ đừng có tưởng đừng có tưởng là ai cũng có năm quẩn rồi năm quẩn nó giống nhau sai sai bởi vì riêng cái sắc quẩn của nam nó khác nữ của người nhiều phước nó khác người nhiều tội cái sắc quẩn của chúng sanh cảnh giới này nó không giống cảnh giới khác rồi bốn cái danh quẩn còn lại cũng vậy kể tên thì giống nhau đúng cái tên thì giống nhau ai cũng có tọa tứ thành thức đúng nhưng mà cái tọa tứ thành thức của cái người có phước nó khác cái người không có phước của người có tu tập nó khác cái người không có tu tập đây bây giờ tôi mới quay lại cái bài giảng này ừ. có những người sanh ra đây, có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi nhưng sáu trần của họ đó là phần lớn là sáu trần bất toại đó hồi nãy tôi có nói nói cái câu đầu tiên cái câu danh công đầu tiên đó là khi ta không có tiền mua giày thì hãy nghĩ đến những người không có chân để mang giày thì lúc bây giờ mình thấy cái chuyện không có tiền mua giày nó quá mày mắn nó quá mày mắn như có một lần nữa hai anh anh anh, anh giáo dân ờ, cơ đốc đi vào trong nhà nhà thờ đó, khấn thì một anh ảnh khấn anh trúng độc đặt còn à, anh với ai ảnh xin chúa cho con thiếu nợ 10.000 đô thì anh mà thứ nhất anh anh ảnh lấy cái cùi giỏ thích của anh ấy, mình không á mình xin chúa là mình xin độc đắc mình xin cái này cái kia chứ ai mà xin ngu xin thiếu nợ 10 ngàn cái đâu tại mày không biết tao giờ tao thiếu tới 40 ngàn tao <laughs> thiếu tao thiếu tới 40 ngàn bây giờ xin chúa là cho con thiếu nợ 10 ngàn có nghĩa là, là, là Chúa cứu mình tới ba chục ngàn là, quá mừng rồi à, các vị thấy từ nãy từ giờ tôi nói tới nó luôn cho các vị thấy hoàn cảnh nào chúng ta cũng vẫn có thể sống an lạc hoàn cảnh nào nói theo từ trong nước là chúng ta cũng có thể sống chung với lũ hết này thì cái chuyện đầu tiên không phải ai có con mắt cũng giống nhau không phải ai cũng có lỗ tai cũng giống nhau có những người sáu căn đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý giống y chang người ta vậy đó. nhưng mà sáu trần thì không giống có nghĩa là sao do tiền nghiệp quá khứ là thiện thì đời này sáu căn của mình nó biết sáu trần như ý mà nếu mà cái tiền nghiệp quá khứ mình mà nó bất thiện nhiều quá thì đời này sáu căn của mình nó biết sáu trần bất toại tôi nói chắc nhiều vị biết mà có rất là nhiều người từ bé cho đến già cái con mắt của họ thấy được cái đẹp cái sạch cái sang nó không có nhiều mở mắt ra là thấy bùng sình đồng sâu nước mặn thấy rác rưởi ống cống thấy sớm ủ chuột thấy sớm lao động thấy cái cảnh mà vợ chồng đánh nhau rồi con nít đã banh bụi bặm nhà mái tôn thấp lè tè rồi xe xích lô xe đạp ôm hối bụi mịt mù từ nhỏ tới lớn cái thấy cảnh đó không ừ. cái thấy cảnh ở miền nông thôn thì khổ hưởng nông thôn miền đồng ruộng thì thì nó nghèo với đồng ruộng miền núi non ven biển làng chài thì kiểu nó khổ thì kiểu núi non ven biển làng chài mà nó về tới phố phồn hoa rồi thì nếu mà nó thiếu phước thì sao căn của nó tiếp tục này tiếp tục tiếp tục thấy toàn là cái thứ không có ra gì không nhớ nha rồi tay cũng lỗ tai cũng vậy mũi cũng vậy khi mình mình có phước từ khi mà mình cái phước mà nó trổ cho mình mắt mình à, thấy được những thứ mình muốn thấy lỗ tai mình nghe được những thứ mình muốn nghe còn mà người thiếu phước rồi mang tiếng là cũng sáu căn cũng năm quận đó. nhưng mà biết toàn là cảnh bất toại không nhưng mà cái đó quan trọng quan trọng là cái này nè cái này luôn luôn niệm cái câu này tôi xin đoan chắc một điều hòa bà con hoàn toàn có thể lấy những câu này làm kinh nhật tụng một ngày tụng hai buổi sáng sớm và chiều tối trước khi ngủ à, câu thứ nhất sanh ra không đuôi mù là may mắn nhưng may mắn hơn nếu mắt mình thấy được những cái điều mà những thứ mà mình muốn thấy và may mắn hơn nữa bên cạnh cái nhục nhãn mình còn có cái tuệ nhãn còn có cái pháp nhãn này luôn phải đọc cái câu đó là câu thứ hai sanh ra đời không bị biết là may mắn nhưng mà may mắn hơn nữa là cái lỗ tai đó có cơ hội nghe được những cái điều mà giúp cho mình bớt khổ đời này và đời sau đấy rồi cái thứ ba sanh ra đời mà có được cái lỗ mũi để phân biệt mùi thơm thối đó là cái phúc nhưng mà cái may mắn hơn nữa đó là những người không vì cái lỗ mũi mà gieo các ác nghiệp đó có những người vì cái thỏa mãn cái mùi muốn đi tìm tới những mùi thơm mà chuyện gì cũng làm để có tiền về phục vụ lỗ mũi có không có có tôi biết, tôi biết có những cái chai nước hoa tới mấy trăm đô vì cái chai đó mà chuyện gì cũng làm hết muốn cho cái nhà mình nó thơm và chuyện gì cũng làm hết ừ. qua tới cái lưỡi sanh ra đời mà có được cái lưỡi hoàn chỉnh hoàn hảo để mà phân biệt các vị không thơm ngon nặng mình ờ, mình mà mặn ngọt nhẹ đắng chát đó là cái phúc sanh ra có cái lưỡi là cái phúc đó ừ nhưng mà cái phúc hơn nữa là mình không vì cái khẩu vị mà sống bất thiện đó là cái phúc rồi cái xúc giác cũng vậy sanh ra đời có được cái xúc giác là cái may mắn à, phân biệt nóng lạnh cứng mềm có được xúc giác là may mắn nhưng mà cái may mắn hơn nữa đó là không vì cái xúc giác chăn em nệm ấm quần là áo luôn mà, mà chuyện gì mình cũng làm hết ừ, rồi cái thứ tư cái thứ sáu sanh ra trong đời mà đầu óc tỉnh táo không có bị khùng điên loạn trí tâm thần đó là cái phúc nhưng mà cái phúc hơn nữa đó là cái đầu có mình biết phân biệt thiện ác à, biết phải quấy nên và không nên và không có tiêu phí cái thời gian trong đời để mà ngẫm ngợi tư duy ừ, suy tư những cái gì mà hại mình hại người đời này và kiếp sau nhớ nha đó là nói về lục căn đó, lục căn mà nói về lục căn cũng có nghĩa là nói về năm quẩn mà nói về năm quẩn cũng có nghĩa là nói về 18 giới à, sáu căn sáu cảnh sáu sáu thức mà nói về quẩn xứ giới cũng có nghĩa là nói về danh sách Đấy. như vậy thì danh sách về quẩn xứ giới nó hoàn toàn nó, nó là toàn bộ cái sinh hoạt của chúng ta chúng ta cũng sanh ra trong đời cũng có quẩn xứ giới như mọi người nhưng mà nó khác nhau một chỗ đó là các ẩn nhân và các ẩn quả các ẩn nhân là sao có sáu căn mà mình sống thiện hay bất thiện với sáu căn ấy chứ đừng cứ nghĩ có sáu căn giống nhau đó là khác nhau về nhân khác nhau về quả là sao cũng có sáu căn nhưng mà sáu trần của mình nó có bất toại hay không đó là như ý này nhớ nha cái bài giảng này đặc biệt tôi muốn cho những người mù tịch dốt đặc về giáo lý đặc biệt là thì làm nên lắng nghe chỗ này Đấy, tôi nhắc lại nha chúng ta giả định như sanh ra ờ, trong đời này như hồi nãy tôi nói trước hết đâu phải ai cũng có lành lặn cả cái bộ phận giác quan có giờ tôi giả định là bằng nhau đi có giống y chang thì chúng ta vẫn khác nhau về nhân và về quả nhưng mà tôi nhắc lại thà khác nhau về quả đừng có khác nhau về nhân nghe kể không giống như nãy đầu bài giảng tôi nói Đức Phật dạy trên đời này có nhiều cái mất mát lắm nhiều lắm những mất mát lắm mất mát về tình cảm mất mát về tài sản mất mát về sức khỏe Đã. nhưng mà nó không có đáng ngại bằng cái mất mát về đức hạnh và trí tuệ hai cái đó, đó mà nó mất là mất sạch nha Đấy, ở đây cũng vậy sanh ra đời thì ai cũng có sáu căn năm quận giống nhau hết ừ dĩ nhiên mình mở một đơn mình trừ trường hợp khuyết tật không bây giờ tôi đang nói trường hợp bình thường ấy à. nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ là sáu căn của mỗi người nó có giống nhau hay không khác khác nhau về nhân và về quả khác nhau về nhân là sao có người đẻ ra có sáu căn lấy sáu căn sống toàn là chuyện bất thiện không Đấy. sát sanh trộm cắp lừa đảo tham bấm nghiện gặp tất cả những cái đó đều là hoạt động của sáu căn có đúng không các vị nghĩ cái trên đời này có cái hoạt động nào mà nó nằm ngoài sáu căn hay không không có không có tất cả tất cả cái chuyện săn bắn câu cá rồi cướp bóc trèo tường viết gách ờ, lừa đảo tất cả không thì nó đều là hoạt động của sáu căn hết hoạt động của sáu căn hết sáu căn của chúng ta nó giống nhau nhưng mà nó khác nhau ở hai chuyện đó là cái hoạt động của sáu căn tức là nhân nhất nhân với sáu căn ấy mình tạo nhân lành hay nhân xấu và khi có sáu căn rồi thì sáu căn mình nó biết sáu trần như ý và bất toàn do tiền nghiệp quá khứ mà sáu căn của ta bây giờ nó biết được sáu trần bất toại hay là như ý nhưng theo lời Phật thì cái chuyện mà mình sinh ra đời này cái, cái, cái chuyện mà sáu căn như ý bất toại nó không quan trọng bằng sáu căn ấy nó hoạt động theo cái hướng thiện hay là hướng ác cái đó mới là quan trọng nha nhớ cho nên bị mù bị điếc chưa chắc là xui so với người có mắt có tai mà lấy hai cái đó làm toàn chuyện tầm bậy không nhớ nha nhớ đó. ngồi xe lăn chưa chắc là xui bởi vì so với cái thằng mà tay chân nó đầy đủ mà nó lấy tay chân nó làm toàn là những tầm bậy không vào tù ra khám tử hình trung thân thì thôi thì xe lăn mà nó, nó, nó an toàn thì nó lành hơn đúng không đấy cái vị ông tin cái vị hỏi mấy tên tử tù á hỏi chứ bây giờ xóa án tử ra chỉ cắt anh hai cái chân ra suốt đời đi xe lăn anh chịu không tôi nghĩ chắc 90 phần trăm là chịu các vị đâu có biết cái cảnh mà bị tuyên án tử nó kinh lắm kinh lắm tôi có đọc mấy cái bài báo của Việt Nam viết về cái đời sống ừ, của những người mà tử tù trong những ngày tháng cuối đời kinh lắm thức đêm mà ngủ ngày vì sao vậy vì theo cái luật của Việt Nam à, nước ngoài thì tôi không biết không là tử hình luôn là rạng sáng cho nên cái tầm tầm mà khoảng chừng 3 giờ đó là mấy người về giám ngục ấy họ sẽ xách một cái sâu chìa khóa họ đi tới cái phòng mà biệt gia nguyên cái dãy biệt gia mấy tử tù họ mở mà họ không có nói trước nguyên một dãy Ờ, Loan cốt Hường Yến Tính Kiệt Dũng Tèo Tý không à, Nguyên Dũng Nguyên đó thì mình biết đêm đó là nó nó mở nó mở cửa phòng nào mình có biết thì đêm nay là đến phiên của ờ, của Hùng Tuấn hiện nay cứ là trả án không báo trước tự nhiên ba ngày sáng nó tới phòng của Hùng Tuấn nó mở cửa thì nó nói Hùng Tuấn thu xếp đi à, là Tuấn đi đi ra đó thì nó hỏi mình có thỉnh nguyện gì có muốn viết cái gì cho gia đình em viết lên vài vài chữ tuyệt tuyệt bút không à, rồi xong rồi rồi rồi nó cho mình bữa ăn mà đa phần tôi đọc bài báo nó đa phần 90 phần trăm nó nuốt không nổi có đứa nó chì lắm là nó xin một điếu thuốc chỉ ly cà phê đen chứ còn đa phần là nó nó nó nó, nó đi không nổi rồi nó đi không nổi và những cái ngày tháng sau cùng cứ bị biết khiếp lắm đêm là giống ngủ cứ biết đêm nay đó, là tới viên e đó mà cứ vừa hôm sáng nó đuối quá nó mới ngủ ngủ ngủ ngủ thiếp đi mà cứ sáng mà nó nhìn qua khe cửa mà nó thấy ánh nắng là nó biết nó sống được đêm mà có nhiều tên nó sống như vậy trong mấy chục năm hai chục năm trời ghê lắm ghê lắm đi trả án và có nhiều tên là coi như lúc bây giờ bây giờ chích thuốc chứ mấy năm trước là bắn đang pháp trường đó. là mấy người cán bộ giám ngục là phải sắp nách cho họ đi không nổi đi không nổi cái việc biết không đi không nổi sức khỏe ngon lành nhưng mà biết đi ra trường bắn rồi đó đi ra ngoài giữa cột rồi đêm đó để tôi biết tôi đang nói dài dòng để cho các bị teo mà ừ. thì khi mà lúc đó mình mới biết được cái lòng tham sống sợ cho thì mình dễ sợ lắm thì đừng có tưởng là mình không có, có phải là ờ, tử tù mình không có bị giây phút đó sai sai nay mai nè tôi không biết cái bạo bệnh nó đến lúc nào mình đâu có biết tuổi già thì chắc chắn rồi nếu mình không chết trẻ thì chết già rồi nhưng mà cái, cái bạo bệnh khi mà nghe nó kỳ kỳ mà bác sĩ họ chỉ cần họ nhíu mày mà các họ viết một giấy họ chuyển cho ờ, specialist không họ chuyển cho mình đi xét nghiệm ở, ở phòng khác rồi mình thấy teo rồi à. nãy dây dán tử được ghê lắm rồi tôi nhớ cái bữa tôi đi mẫu mẫu mẫu thận tử họ đưa tôi đi theo y tá đẩy tới cái chỗ đó có cái cánh cửa qua cái phòng khác nó con đưa chị tới đây thôi à, con đưa chị tới đây thôi chắc mai chiều rồi ờ, mai chiều cũng đỡ ra con rước sư con chịu ra rước sư vàng Đấy. thì tôi biết bổ thằng thì đâu có chết nhưng mà biết đâu à, biết đâu nó nó, nó, nó bỏ quên cái kéo cái kèm đó nó cũng mệt lắm Đấy. năm đó là cuối năm 96 cuối năm cuối năm phải lọc cuối năm 16 2016 thì bây giờ các vị thấy tôi quay ra lại cái vụ tử tù lúc mà mà, mà mình cận tử lúc đó kêu mình đổi cái chân lấy cái mạng là mình đổi liền à, à, bây giờ tôi mới quay lại bài giảng sẽ có một ngày các vị thấy rằng hình như mình bị mù nó may hơn vì sao vì nếu mình không có mình không có bị mù á có thể mình đã lãng cướp rồi mình đã làm những cái chuyện mà bị chung thân tử hình rồi. À, nhưng mà nhờ mình bị mù nhờ mình bị điếc đại nhờ mình bị cục chân Đấy, cho nên là mình đã không làm những cái chuyện kinh dị cả cho nên khi không có tiền mua dây thì hãy nghĩ đến cái đứa mà nó không có cái chân để mang giày ở đây cũng vậy có sáu căn có phải tốt không chưa chắc cũng giống như không có tiền mua giày có phải xui không chưa chắc này chưa chắc ừ. có sáu căn mà sáu trần mình nó như thế nào như ý hay là bất toại đó là một chuyện thứ hai mình có sáu căn mà cái sáu căn đó, đó mình lấy nó để mình sống thiện hay là sống ác đó lại là chuyện khác đây đây là nãy giờ tôi giảng về sáu căn à, Adidam là trước hết là phân tích thế giới về về chúng sinh nó qua cái ờ, quẩn xứ giới đế không à, tiếp theo Adidam nói cái gì Adidam dạy mình cái gì Adidam dạy cho mình biết là vì đâu mà chúng ta xa đọa thế là Adidam có 12 duyên khởi à, trong tạng kinh có nói tới mười hai duyên khởi nhưng mà không có giải thích chỉ có a di đàm mới có giải thích về duyên khởi rồi mười hai duyên khởi đủ chưa chúa còn nữa còn nữa a di đàm giảng đến hai mươi bốn duyên hệ có nghĩa là mười hai duyên khởi là cái cấu trúc sanh tử của mình nó được ờ, diễn tiến như thế nào nó diễn ra như thế nào còn cái duyên hệ đó là cho mình biết từng cái mắt xích sanh tử đó, nó hỗ trợ nhau qua bao nhiêu cách ừ, các vị nghe kịp không bây giờ tôi nói vắn tắc, tôi sống được ở trong gia đình này là nhờ cha tôi mẹ tôi anh tôi chị tôi chồng tôi vợ tôi những người đã giúp đỡ tôi cho nên tôi mới sống được trong nhà này đó là duyên duyên hệ duyên sinh còn duyên hệ là sao là cha tôi giúp tôi cái gì mà giúp bằng cách nào à, rồi mẹ tôi giúp tôi bằng cách nào mẹ tôi già rồi gọi xe lăn nhưng mà giúp tôi cách nào ba tôi mới bị ông bị lãng tay ông ông giúp tôi bằng cách nào chồng của tôi vợ của tôi họ giúp tôi bằng cách nào con của tôi giúp tôi bằng cách nào thì ờ, đó là những gì hệ nhớ nha ừ. thì trong thì làm dạy cho mình thứ nhất là cái bản chất cái cấu tạo của mình ra sao thứ hai cho mình biết là biết sâu hơn về cái bản chất của cấu tạo cái vận hành đó, bản chất rồi cấu tạo rồi vận hành ba này khác nhau bản chất là, là cái gì rồi, rồi từng thứ ở trong cái bản chất đó lắp ráp với nhau như thế nào gọi là cấu tạo và cái thứ ba nữa nữa là cái vận hành khi mà nó lắp ráp lên nó vận hành như thế nào đó là thì đã rồi tiếp theo à, thì làm cho mình biết bằng con đường nào mình sinh tử đó là các phiền não gồm có năm triền sáu triền 10 kiết sử 10 phiền não tứ phối tứ bọc tứ kết tứ thủ à, đó thì đó là con đường sinh tử rồi còn gì nữa A Di Đàm phân tích cho mình biết con đường giải thoát uhm, con đường giải thoát là gồm cái gì gồm có 37 bộ địa phần à, gồm có chánh uh, cần tướng như tướng chánh cần tướng như ý túc tướng niệm xứ tướng giác chi bất chánh đạo ngũ căn ngũ lực đây như vậy thì A Di Đàm cho mình thấy dạy cho mình thấy về cấu tạo yeah, vận hành của thế giới của chúng sinh dạy cho mình thấy mình sanh tử bằng cách nào và mình giải thoát bằng cách nào những điều kiện gì xem chưa rồi bây giờ tôi quay lại bài giải của tôi chuyện đầu tiên xét về mặt bản chất thì chúng ta tồn tại bản chất và cấu tạo chúng ta tồn tại thông qua năm quẩn hay là 12 xứ hoặc là 18 giới đúng không Đấy. mà qua tới cái chuyện tiếp theo đó là chuyện sanh tử do vô men do vô men à, ờ, trong năm quận 12 xứ 18 giới nói gọn lại là vô minh đã trong khổ đế cho nên chúng ta mới đam mê trong khổ và đầu tư trong khổ à, và suốt cuộc dòng sinh tử luân hồi chúng ta chỉ sống có hai đế cả do không biết mình sống trong khổ cho nên tiếp tục thích thú trong đó và đầu tư thêm một cái khổ mới khi mà có Phật ra đời Phật mới dạy cho mình biết rằng con hãy hiểu rằng con hãy hiểu rằng mọi hiện ngữ là khổ tất cả máu lệ hoa hồng hay gai góc đều là khổ khổ lạc hỷ ưu đều là khổ hết vì cái gì cũng vô thường cái gì cũng bất trắc Phật dạy cho mình biết như vậy để mình đừng có thích trong khổ nữa khi mà mình có một cái nhận thức rằng á, mọi thứ là khổ <clears throat> thích cái gì cũng là thích trong khổ thích trong khổ là đầu tư khổ muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa người sống bằng ba cái nhận thức này chính là con được thoát khổ xem chưa này do vô minh cho nên mình không biết chuyện đó cho nên mình mới trốn khổ tìm vui bằng cách tạo các nghiệp thiện ác do tạo các nghiệp thiện ác mình mới có cái tâm đầu thai về các cõi và khi đầu thai về các cõi mình mới có sáu căn từ sáu căn đó nó mới có sáu ái tôi nói tôi nói tắt sáu ái rồi nó mới dẫn đến cái chuyện ờ, là tiếp tục tạo thêm các tôi nói tắt thôi nha tôi không tôi nói tôi nói đủ 12 từ cái cái cái sáu ái trong sáu trần nó mới dẫn đến chuyện mình tạo ra các nghiệp thiện ác để tiếp tục quay lại cái vòng tròn đầu thai nữa cứ đi vòng vòng vòng vòng như vậy nha nhớ cái đó và toàn bộ 12 duyên khởi nó chỉ là cái vận hành cái diễn biến cái sinh hoạt của sáu căn thôi à, tức là do tiền nghiệp mình sinh ra mình có sáu căn và có sáu căn thì mình nhận thức được sáu trần giống nhau à, tuy nhiên người không có tu thì khi mà sáu căn biết sáu trần thì chỉ có hai thái độ bất mãn và đam mê mà cả hai cái đó đều là ác nghiệp hết bất mãn hoặc là đam mê yeah, là điều là mà nói theo cái nhìn của bậc thánh như đức phật ngày dạy tất cả phàm phu đều bị gọi là điên thì gọi là bị gọi là mất trí là vì sao là vì mọi thứ ở đời này thật ra nó không có gì là để mình bất mãn không có gì để mình đam mê nhưng mà bằng cái đầu óc cái não trạng của phàm phu mình có chọn lọc đấy cái này tôi thích này cái này tôi ghét để theo đuổi cái ghét và để trốn chạy cái để theo đuổi cái thích và trốn chạy cái ghét thì chuyện gì tôi cũng làm hết xong chưa uhm, cái vấn đề là chỗ đó cho nên là tôi quay trở lại nghe kỹ bài giảng của tôi nghĩ các vị phải nghe là ba lần tôi muốn biết tôi nói cái gì uhm. thứ nhất có sáu căn đủ chưa chưa có sáu căn mà mà sáu căn đó với sáu căn đó cái nhân cái quả nó khác nhau với sáu căn đó mà mình à, tạo ra nhân mới là thiện hay ác với sáu căn đó mình nhận cái quả xấu hay quả tốt của đời trước thấy chưa với sáu căn nó khác nhau cái đó với sáu căn đó mình nhận quả tốt và quả xấu sáu căn của mỗi người đó nói về quả đó là mình nhận cái cái cái sáu trần xấu và sáu trần tốt sáu trần nhĩ và bất toại với sáu căn đó, đó nó khác biệt về nhân nghĩa là mình với sáu căn đó mình làm thiện hay làm ác tiếp tục cho là sao được chưa rồi tiếp theo có nghĩa là có sáu căn chưa đủ mà mình phải coi kỹ với sáu căn đó mình sống trong nhân thiện hay nhân ác quả thiện hay quả ác tiếp theo hồi nãy tôi có nói nội dung ở thì đàm phân tích về cấu tạo về bản chất của chúng sanh chưa đủ còn nói về cái hành trình sanh tử nữa thì hành trình sanh tử ở đây đó là 12 duyên khởi mà 12 duyên khởi chỉ là cái thái độ phản ứng của sáu căn trước sáu trần à, chỉ vậy thôi à, cái chính cái phản ứng của sáu căn trước sáu trần mà nó dẫn đến chuyện sanh tử hay giải thoát ừ. rồi cái thứ ba về giải thoát hồi nãy tôi có nói tôi nhắc lại tôi nhắc lại có mắt chưa chắc là phúc bị mù chưa chắc là họa đi đứng sinh hoạt ngon lành chưa chắc là phúc liệt giường hoặc là đi xa lăng chưa chắc là họa bởi vì sao là vì cái chuyện mà mình khỏe mạnh hay tàn tật nó chưa đủ là phúc hay họa bởi vì chúng ta sống như thế nào với cái tàn tật và khỏe mạnh đó cái đó mới quyết định được phúc và quả như nãy tôi nói cái may mắn của mình về tài sản về tình cảm về sức khỏe nó chưa có đủ phải coi để sống tâm linh tinh thần mình nó ra sao nữa nha cho nên ở đây người không bị khuyết tật chưa chắc là phúc mà mặc dù nói trên nói nguyên trên nguyên tắc à, đúng phải có phúc anh mới không khuyết tật chết đúng không nhưng mà nếu nói sâu xa thì có nhiều người thà bị mù mà ba má họ đỡ khổ hơn là họ lành lặn rồi họ đi làm những cái chuyện mà ba má muối mặt hoặc là ba má phải ra ngoài trường bắn đem xác con về chôn tin tôi đi cái chuyện là có nha rồi bây giờ tới cái này cái tôi muốn nói nè đầy đủ lành lặn thì chắc là phúc đó là nói về đời sống ừ, vật chất bây giờ tôi nói về sống tâm linh người sanh ra mà không bị tâm thần đó là phúc đúng không chưa chắc nhiều khi mình cùng cùng như vậy đó mà mình không có gieo thêm cái ác nghiệp để khổ mình khổ người đời này đời sau bất quá thì chỉ, coi như kiếp nó phí coi như kiếp nó kiếp hoang phí hết cái kiếp nó coi như là cúng chùa xong không à coi như nó chỉ là zero trong dòng sanh tử thôi nó có một cái đoạn là zero thôi nhưng mà có nhiều người họ không chính nhiều không bị không biết uhm, họ làm nhiều cái chuyện mà coi như là tàn phá đời họ và làm khổ bao nhiêu người khác uhm. các vị biết tôi nói cái gì mà có rất là nhiều nhân vật trong lịch sử thế giới giá mà ngày xưa mà nó bị khùng hoặc là nó chết yểu thì thế giới đâu có khổ dữ dội gì mình nó xui chỗ là nó không có bị tàn tật nó không có bị khùng mà nó sống lâu quá lâu đi cho nên những cái chuỗi ngày mà anh sống sót ở trên cuộc đời này anh làm gieo khổ cho hàng triệu người uhm. hôm nay chúng ta đọc lại lịch sử ừ, của phát xít đức Hitler của đảng cộng sản trung quốc mao trạch đông của pol pot campuchia mình thấy khiếp lắm đó là cái tay mà lành lặn đâu có bị khùng mà nói ra nó thì nghe nó hơi ác nhưng mà đó là sự thật mấy cái tay này nếu mà nó khùng hoặc là chết yểu thì thế giới nó lại khác rồi Đây, chẳng hạn như, như hôm nay các bạn thấy tình hình ở Afghanistan mấy ngày nay đó đó là các vị thấy cái số phận của Afghanistan bây giờ đen thui như là cái, cái, cái đích nồi đấy. không biết tương lai nó dẫn về đâu khi mà cái đất nước nó lọt cái tay của tụi Taliban mà cái tụi này nó có chết nếu cái may mắn may mắn may mắn hết cái may này tới may khác bây giờ nó lên nó nắm chính quyền nắm chính quyền mà nếu mà cái cái cái mấy cái tên mà đứng đầu đó mà nó có cái gì hồi xưa thì thế giới đâu có khổ mà chính vì nó lành lặn nó không bị khủng cho nên thế giới bây giờ mình, mình mệt chứ nó mệt lắm ba anh đại ca là mỹ nga trung quốc phải ngã nón không làm gì được không có làm gì được hết không làm gì được không có dẹp nó được mệt mệt ừ. cho nên hồi nãy tôi nói có sáu đủ sáu căn chưa chắc là phúc hay quả mà phải xem sáu căn đó nó là điều kiện để mà mình uh, sống thiện hay sống ác sáu căn đó nó nhận thức nó nhận biết sáu trần như ý và bất tại và qua tới chuyện tu hành ừ người mà có giới hạnh là phúc hay quả chưa biết người có bố thí là phúc hay quả chưa biết ừ, bữa nay tôi nói một đề tài nghe hay rất là kỹ nha hồi nãy tôi nói mình sinh ra mình đẹp mình giàu mà chưa chắc đó là phúc đúng không giờ tôi nói, giờ qua tới đời sống tinh thần có giới ngon lành chưa chắc là phúc nếu mà thiếu những cái thiện pháp khác à, bố thí ngon lành chưa chắc là phúc nếu thiếu các thiện pháp khác bởi vì trên đời này cũng biết bao nhiêu người có giới mà không có các thiện pháp khác cho nên đời sẽ sinh ra quyền lực nhan sắc số một mà thiếu trí thiếu từ tâm trời khổ biết bao nhiêu khổ mình khổ người Được. Ờ, có giới mà thiếu cái khác kẹt lắm rồi có những người họ có bố thí mà không có những cái thiện pháp khác khổ vô cùng có biết bao nhiêu người trong cuộc đời này chỉ vì họ giàu ấy mọi làm khổ biết là bao nhiêu người các chị biết không đừng có ép tôi tôi khai ra nha có biết bao nhiêu người mà giá mà nó nghèo một chút thì nó đỡ biết là bao nhiêu đấy nhưng mà vì nó có tiền mà nó là khổ biết là bao nhiêu đấy xem chưa ừ. tất cả những cái còn lại thiền định cũng vậy trí tuệ cũng vậy đâu phải ai có thì có phải cái thiền định nào cũng có giá trị giống nhau sai sai sai sai sai sai sai, sai. một người có tà kiến à, một người có tà kiến trong một kiếp sống nào đó do cái điều kiện à, môi trường và một chút tiền nghiệp họ có thể chứng đạt thiền định thần thông nhưng mà nó cái thiền thần thông thiền định đó nó chỉ là cái cớ để họ khổ thiền các vị làm ơn dở là cho tôi cái bài kinh phạm vọng phạm vọng về cái số một của trường bộ kinh ấy. Ừ. Trong đó Đức Phật ngày dạy tất cả những cái quan điểm à, tà kiến trên đời này nè nó là gốc của tất cả ác nó là gốc của là bao thứ ác trên đời này tà kiến mà ừ, nó là gốc ác và tất cả tà kiến nó đi ra từ ba nguồn nó đi ra từ ba nguồn một nguồn một là gì ta một là nghe ai đó nói nghe ai đó nói đấy nghe ai đó nói rồi cái mình đem về mình gọi là cái tài kiếm người ta nó nó nó, nó lây lan nó lan tỏa quanh mình à, một là nghe ai đó nói rồi mình về mình tiếp tục mình theo đuổi cái quan điểm sai lầm đó cái thứ hai là tự suy tư à, tự suy tư mà có điều suy tư sai hướng wow, tự suy tư mà suy tư sai hướng mà cái tự suy tư này nè các vị nghe kỹ một Tà kiến có hai nguồn một là do nghe ai đó nói hai là tự suy tư mà tự suy tư đây nó gồm có hai nhánh một là lý luận liên tưởng hình dung tưởng tượng và cái nguồn hai cái nguồn hai là nguồn rất dễ sợ đó là do tu tập thiền định chứng đắc các cái khả năng này thần thông và túc mạng thấy những cái mà bao nhiêu người không thấy nghe những thứ người ta mới nghe nhớ lại tiền kiếp mà người khác không có khả năng chính những khả năng này nè ừ, nó đẩy chúng ta đi xa hơn nữa sâu hơn nữa trong cái chuyện tà kiến nếu mà cái người đó nếu mà cái người đó mà họ không có thiền định thần thông đó, thì coi như cái đại kiến họ nó nhẹ một chút nhiều lắm là là do tưởng tượng thôi hình dung thôi ừ. suy diễn thôi còn đằng này chính họ có thành công có thiền định chính họ nhớ là được kiếp trước mà họ chỉ nhớ được có hai chục kiếp ba chục kiếp họ bèn khẳng định rằng ờ, trước đó mình không có thế giới này nó chỉ quẩn quanh nhiều lắm là chỉ có hai chục kiếp rồi sạch nghĩa là nó từ hư không mà đến mà sau hai chục kiếp rồi là nó sẽ trở về hư không ghê không? Ừ. ghê vậy đó mà họ vẫn tin vào cái chuyện vào cái quan điểm đó chỉ vì chính họ đắc chứng thì định họ thấy họ thấy thiên đường địa ngục họ thấy những cái loài mà khuất mạc khuất mặt họ hơi cái người bình thường rất là nhiều ba cái thứ mà nằm ở trong phòng thí nghiệm mà nằm trong thư viện rồi tra cứu rồi cao mài nhăn mặt rồi Ừ, kiếm cộm dày cái kính cộm dày như cái nít chai rồi cái tầm tương nó soi cái này ông đặt kia đấy cho nên khi mà cái chủng tử của mình mà nó đã cái gốc mình cái gốc tà rồi đó thì cái thiền định nó chỉ là cái quả tiễn nó đẩy mình đi xa hơn trong một cái quỹ đạo gọi là tầm bậy đấy nhớ nha ừ. cho nên hồi nãy tôi nói có đủ sáu căn có đủ năm quẩn chưa chắc là phật là bởi vì bên mình xem với căn với quẩn với quẩn đó mình sống thiện hay sống ác sống vui hay sống khổ mà tha là sống khổ nhưng mà đừng có sống ác nha nhớ nha nhớ nhớ cái này nhớ nhớ niệm câu thần chú này tha sống khổ đừng sống ác nên tạo nhân thiện đừng chìm đắm trong quả thiện cái này á, ra nói thử bạc nó cán rồi nó viết nhỏ rồi, rồi do lại đeo trên ngực nha đeo lên ngực Ờ, thà sống khổ đừng sống ác nên nê gieo nhân thiện đừng có đam mê trong quả thiện cứ nhớ nhiều đó thôi suốt đời cứ nhớ bao nhiêu đó ừ, cứ nhớ bao nhiêu đó ờ, nó thà sống khổ nhưng tức là bây giờ nói cho dễ nhớ thà sống trong cái quả xấu nhưng mà đừng cứ sống với nhân xấu nên thiết tha với nhân lành nhưng mà không có nên thiết tha với quả lành quả lành tức là đẹp sướng chăn êm nệm ấm ừ Đấy. thì như vậy tôi quay lại à, lành lặn chưa chắc là phúc từ qua tới bằng mặt tinh thành tâm linh đi Đấy. có giới có thiền à, ngay cả có trí chưa chắc là phục bởi vì cái nền tảng của chúng ta là cái gì bố thí cho nhiều mà tà kiến bố thí cho nhiều mà ngã mạng bố thí cho nhiều mà ganh tị thì cái đó người đó chỉ là cái họa cho người khác các vị thứ tưởng tượng dùm tôi à. những người đàn bà được xem là đại phúc trong lịch sử nhân loại bà Nguyên Phi ỷ Lan của Việt Nam bà Từ Cung của Việt Nam bà Catherine của Nga võ hậu từ hy của Trung Quốc các vị dò lại nhìn tôi họ giàu họ đẹp họ có quyền lực nhưng mà các vị coi cái sở hành của họ cái hành trạng họ không phải giống nhau nhớ nha ừ. cho nên nó nhiều khi cái cái nhan sắc cái quyền lực ấy, nó là cái họa nhiều hơn cái phúc nhớ nha ừ, ừ. à, cái, đó là nói về bố thí đó. rồi cái trì giới cũng vậy Ờ, do sống gần bạn lành mà mình biết giữ giới nhưng mà mình không có trao dồi thêm công đức khác đời sau sinh ra đẹp đẽ quyền lực mà thiếu trí thiếu từ tâm là chết các bạn thử tưởng tượng một người đàn bà mà đẹp mà có quyền lực mà lại không có trí tuệ không có từ tâm thì các vị cứ nghĩ đó là cái đại họa nếu mà một cái thằng mà vô danh mà nó lụm về mà nó cưới thì nó đỡ thằng này nếu một ông sếp bự mà ông vua ông tướng không à, lãnh chúa bá tước mà rước cái bà mà đẹp mà ừ. gia thế ngon lành mà cái đầu thì không có trí tuệ không có từ tâm không có nhân hậu ấy, thì có phải là đại họa cho người khác nhưng rất là nhiều lần tôi nói chư thánh như đức phật ngày sau là phật đi bác vì lòng đại bi thì ai cũng cái gì các ngài cũng nhận nhưng mà các ngài thấy nhiều cái ê chề lắm có nhiều cái đứa nó ra nó làm phước mà nó nhân hậu cái gốc của nó là gốc lành nhờ cái công đức cúng dường củ khoai củ sáng này sau này nó thành minh quân thánh chúa giúp cho người ta biết là bao nhiêu sau này nó đi xuất gia nó trở thành một bậc danh tăng hoàng dương chánh pháp phổ độ quần sách uy tín yeah. năng lực sung mãn phong phú nhưng mà có những người mà khi mà họ ra họ cúng dường ngày liếc ngày nhìn người thấy liền tên này là nó nhờ nó cúng dường củ sắn củ khoai này sau này nó thành một cái tay mà có những đại đế quyền lực nghiêng trời mà cái tâm cơ của nó tệ rồi đây sẽ có bao nhiêu người sống ở trong cái đất nước của nó đứa nào gian được thì gian ác được thì ác khổ được thì khổ cười ngài thấy có những người mà đem qua cúng cúng dường ngài biết ngài này tâm tấm này nè mà mà với cộng với công đức hôm nay là sau này nó sinh ra đời là nó đẹp một ngàn triệu kiếp luôn đẹp lắm cúng bông cho phật cho thánh nè mà với cái tâm cơ của đứa này thì thôi cái đẹp của nó là cái hoa cho người khác nhưng bây giờ sao bị lòng đại bi mà phải nhận ngán quá ngán quá cho nên về mặt sinh học không bị tàn tật chưa chắc là phúc về mặt tâm linh tinh thần bao nhiêu công đức đức lành hạnh lành đức tánh đều đáng tu học nhưng không có cái nào nên xem là duy nhất là tất cả chuyện đó tuyệt đối không nên nha nhớ nha đức lành nào đức tánh nào cũng nên tài bồi vung sớm nên lớn, rất là nên tuyệt đối nên bắt buộc phải nên bắt buộc phải đúng nhưng mà không có một cái hạnh lành nào không có một đức tánh nào mà mình nên mà mình xem là tất cả là duy nhất là tuyệt đối là đại diện cho những thứ còn lại là vô cùng nguy hiểm nha cho nên không bị tàn tật chưa chắc là phúc thứ hai thành tựu một vài cái giá trị tinh thần chưa chắc là phúc coi chừng nó là quả tôi nói trong trên 18 tuổi hết rồi chắc hiểu tôi muốn nói cái gì nha có nhiều người giá mà họ đừng có được cái đó thì nó đỡ cho họ đỡ cho đời biết bao nhiêu họ bớt đẹp một chút họ bớt thông minh một chút họ bớt quyền lực một chút họ bớt tiền một chút nhưng là ừ, các nhà sĩ học trên thế giới nếu tôi nhớ không lầm là ông Vidurang thì phải nếu tôi nhớ không lầm tôi cũng chưa kiểm chứng ông nói rằng nếu mà cái mũi của Cleopatra mà nó ngắn lên một chút lịch sử thế giới đã phải viết lại ghê chưa ừ, ừ, ghê giống như có một bà cũng tử bà nói siêu giác nguyên mà đẹp một chút là siêu chết chỉ còn mà mang tới giờ nó vẫn xấu cho nên em vẫn còn đây <laughs> à tôi vẫn nhớ hoài câu đó tôi vẫn nhớ hoài câu có siêu mà đẹp chút thì chết thì còn tôi tôi tôi tôi phải nói rằng đó là cái bài giảng này tôi cũng nhấn mạnh một chuyện tất cả cái tốt nhân tốt thì nên quan tâm nhưng mà đừng xem cái nào là duy nhất không nhân thiện thì nên làm nhưng hãy làm lơ cái quả lành nhân ác thì nên tránh nhưng không quá nặng lòng với quả ác đó là cái mà những điều tâm niệm của một người phật tử và tôi nhắc lại lần nữa tất cả những cái được của mình trong cuộc đời này nó sẽ tiếp tục là cái được nếu mà nó là tạo ra những cái được khác còn những thứ mà mình gọi nó là được nhưng mà nó rất có thể nó sẽ là cái mất nếu mà nó chỉ tạo ra nó là cái điều kiện nó tạo ra những cái mất khác Để tôi nói tôi nói các vị nghe có hơi có hơi lủng củng không có những cái được mà nó sẽ tiếp tục là được nếu nó tạo ra những cái được khác ví dụ như bây giờ tôi đẹp tôi giỏi tôi giàu tôi thông minh đó là những cái được đúng không nhưng mà với những cái điều kiện đó tôi lại tiếp tục sống thiện như vậy là tôi tạo ra thêm những cái được khác nữa thì như vậy những cái được bây giờ nó đúng là được đó, nó được double nó được triple nhưng mà nó có những cái được mà nó lại tạo điều kiện cho cái mắt thì con lạy bố cái đó phải kêu nó làm mắt thì nhiều hơn ừ, có nhiều người xấu đi một chút nó nghèo đi một chút nó chậm đi một chút nó ngu đi một chút quyền lực nó ít đi một chút thì cuộc đời của nó đỡ biết là bao nhiêu có rất là nhiều người trong thời gian vừa qua thì rất là phật sự từ ngày của lớp kinh tạng từ ngày bắt đầu khởi dị xuống ví dụ calama nói ra thì nó ép nó trời tại sao bao nhiêu người chết mà em không chết <laughs> chứ phải bây giờ nó đêm nó ngủ dậy sáng nó lăn ra nó không một cái là nó đỡ biết bao nhiêu khi mình làm việc với đại chúng mình biết cái lòng người nó dễ sợ quá nó quá dễ sợ chứ phải mình nó xấu đi một chút nó nghèo đi một chút nó cùng cùng một chút à, cái quen biết nó ít đi một chút thì thế giới nó đỡ khổ biết là bao nhiêu này cho nên bài giảng trưa nay tôi giảng tôi nhắm đến một chữ đó là so sánh à, bây giờ các bạn nghe hiểu à, chuyện so sánh là vậy đó có nghĩa là mình tất cả cái thiện cái ác cái được cái mất cái buồn cái vui cái khổ cái sướng cái tốt cái xấu trên cuộc đời này nó sẽ tiếp tục là cái nên hay không nên là phải xét lại phải xét lại coi cái chuyện mà mình lành lặn đó nó giúp cho mình thì nó hại mình những cái giá trị tinh thần những cái công đức những cái phước hạnh của mình nó giúp cho mình thì nó hại mình không không có gì đau cho bằng vô Phật pháp mà chỉ cấm đầu biết bố thí chỉ biết cấm đầu cầu nguyện chỉ biết cấm đầu học giáo lý chỉ biết cấm đầu là đi theo dự cả quả tiền mà không hề quan tâm đến những cái gì khác tôi cho đó là cái điều đại quả một là khổ cho mình hai là khổ cho bao nhiêu người khác à, các vị biết một trong những sai lầm lớn nhất của cả cái hệ thống chính trị trên thế giới là gì đó là cái kẻ cầm quyền cắm đầu theo đuổi một cái hoa một cái giấc mộng hoang đường rồi để theo đuổi một cái mô hình xã hội nào đó mà nó cực kỳ phản khoa học và rời xa thực tế cái cắm đầu treo với cà rốt trước, trước mặt và theo đuổi mà anh khùng để theo mình anh đi không anh bắt hàng triệu người theo đuổi cái mô hình xã hội quái gở để cuối cùng theo nổi buông anh phải quay lại cái con đường của thiên hạ mà lúc bây giờ anh anh đã cách thiên hạ tới tám năm trăm cây số rồi biết bao nhiêu cái người đứng đầu một tổ chức một đoàn thể bị cái đó rất là đáng tiếc đứng đầu một cái học viện đứng đầu một công ty một hãng xưởng một nhà máy một đất nước mà cứ cắm đầu theo đuổi một cái gì đó coi nó là tất cả nó, nó bậy chứ các vị tưởng tượng đi có một cái người chủ gia đình mà mê chơi lan ưu tiên tất cả mọi thứ trong nhà cho lan các vị thấy có đó phải bi kịch không chứ tôi thấy đó là bi kịch đi làm về tới nhà không thèm hỏi má khỏe không không hề hỏi bà xã con cái đi học về chưa tụi nó lúc này học hành ra sao em lúc này có ok không sợ sẽ mặc buồn buồn không hề hỏi cái câu đầu tiên có đứa nào tứ lan chưa các vị nghĩ nhà năm ngàn cái giò lan mê lan quá bán được cái gì bị bán cầm cố vay mượn làng trên sớm dưới để tậu về những giò lan mà cực phẩm rồi cả ngày đi làm phải sở về là cứ lao thẳng ra vườn lan cha già mẹ bệnh mặt sát vợ con kệ tí đó cứ là lo lan đó phải là bi kịch gia đình mà đó là một trò chơi tôi thấy hơi hơi lành đó lan mà à, chơi lan chơi chim cảnh cá cảnh đâu có gì đâu mà tội lỗi trong quan điểm xã hội đúng không nhưng mà cứ cắm đầu vào nó thì bị con nó phải đại họa cho nên sống là phải tròn ok tôi mệt rồi chúc các vị một ngày vui và hẹn lại tuần sau nha dạ con kính tri ân sư dạ. dạ. dạ. rồi dạ đây mọi người dạ. <laughs> anh, anh kiên có chơi lan không đó <laughs> đây là tưới tưới lan liền ok rồi rồi à, à, bài pháp thoại hôm nay của sư à, đã đến đây à, xin tạm dừng và hẹn gặp lại quý vị à, không phải tuần sau nha à, tuần sau nữa tại tuần sau sư đã đi à, hoàng pháp ở bên à, đức rồi à, xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình pháp thoại tới của sư xin chào quý vị nha chào anh kiên chào mọi dạ, người chào dạ.